Cập nhật tin tức online ngày 20 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Báo Thái Lan, tuyển Việt Nam thể hiện phong độ Phật phụ. Truyền thông Thái Lan tỏ ra bất ngờ khi thầy trò Park Hang-seo không giành được ngôi nhất bảng và sớm gặp do chiến tại bán kết AFF Cup 2020. Time Rap mở đầu bài viết có đoạn chiến thắng 4-0 trước Campuchia là không đủ để Việt Nam đứng đầu bảng B và sẽ gặp Thái Lan ở bán kết. Tuyển Việt Nam vẫn đang thể hiện phong độ phập phù tại giải tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch và đang dẫn đầu khu vực trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy vậy, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có được ngôi nhì bảng B. Nguyên nhân đến từ trận hòa trước Indonesia, hay việc không ghi nhiều bàn vào lưới các đối thủ yếu như Lào và Campuchia. Trên Sanet đăng tải bài viết với tiêu đề Việt Nam hủy diệt Campuchia 4, không dân không đủ để giành ngôi nhất bảng và chuẩn bị đấu Thái Lan ở bán kết. Pha đánh đầu của Anken Baiket giúp Indonesia đòi lại ngôi đầu sau chiến thắng 4-1 trước Malaysia, khi hơn về số bàn thắng kia được. Truyền thông Thái Lan nhận định trận đấu tới giữa hai đội sẽ nhận được sự quan tâm lớn khi có nhiều chuyên nợ. Ở hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, hai đội đều hòa nhau với tỷ số 0-0. Trong khi đó, Bola của Indonesia viết, sự chênh lệch về chất lượng của hai đội thể hiện quá rõ ràng trong suốt 90 phút. Bốn bàn thắng của tuyển Việt Nam đến từ cú đúp của Nguyễn Tiến Linh cùng các bạn của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải. Campuchia liên tục cố gắng chống trả, nhưng rõ ràng không thể thắng được hàng thủ dẫn chắc của tuyển Việt Nam. Dòng bán kết AFF Cup 2020 có sự góp mặt của hai huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc là Park Hang-seo, Việt Nam, và Shin Tae-yum, Indonesia. Điều này càng tạo nên sự thu hút cho giải đấu ở xứ sở Kim Chi. Tuyển Indonesia và Việt Nam cùng tiến vào bán kết AFF Cup cả hai đội đều gây ấn tượng mạnh về phòng ngự và tấn công. Tuyển Việt Nam thể hiện một hàng thủ chắc chắn khi khép lại dòng bảng mà không nhận bàn thua nào. Trong khi đó, Indonesia thể hiện sức mạnh hàng công khi ghi tới 13 bàn, qua đó giành ngôi nhất bảng khi hơn Việt Nam về số bàn ghi được, dòng A nhận định. Nếu như trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia gần như an bài với sức mạnh vượt trội của thầy trò Park Hang-seo ở trận còn lại, hai đội Indonesia và Malaysia cống hiến trận đấu hấp dẫn, Huấn luyện viên Shin Tae Yom thể hiện được tài năng của mình khi góp công giúp học trò thắng 4-1 để dẫn đầu bảng B. Indonesia đang hướng tới danh hiệu vô địch đầu tiên tại AFF Cup, tuyển Việt Nam mong muốn bảo vệ danh hiệu, trong khi Thái Lan muốn lần thứ 6 đăng quang và trở lại ngôi vị ông vua của Đông Nam Á.